Những thứ bí ẩn và kỳ lạ khiến bạn giật mình khi tìm thấy dưới đáy đại dương. Người ta đã từng tìm được vô số báu vật, kho tàng trị giá lên tới cả trăm triệu USD hay những phế tích thành cổ bị chôn vùi hàng ngàn năm dưới đáy đại dương mà không có dấu hiệu hư hại. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nói rằng thế giới dưới đáy biển huyền bí không kém gì vũ trụ đều là những vùng không gian mà con người chưa thể đặt chân đến. UFO dưới đáy biển Baltic Năm 2012, một đội lặn săn tìm kho báu Thụy Điển đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi công bố phát hiện có thể nói là trọng đại nhất trong cuộc đời lặn biển của họ. Một vật thể lạ có hình dạng giống UFO bất ngờ được tìm thấy dưới đáy vùng biển Baltic. Phát hiện trứng đồn này bắt nguồn từ chuyến lặn biển tìm xác con tàu chở rượu bị hải quân Đức đánh chìm trong Thế chiến thứ nhất ở độ sâu chừng 90 mét dưới mặt nước biển. Dù là UFO, phế tích hay một loại vũ khí cũ của chế độ phát xít Đức, thì vật thể kỳ bí này vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người, không chỉ bởi vì cấu trúc khác biệt với hầu hết các tảng đá dưới đáy biển lớp chồng lớp mà điểm lạ nhất của vật thể này còn nằm ở khả năng làm mất tín hiệu tất cả các thiết bị đến gần nó trong phạm vi 200m và chỉ hoạt động lại khi rời khỏi. Điều gì đã khiến khối đá này làm được điều đó? Liệu đây có thực sự là UFO đến từ một hành tinh xa xôi nào đó ngoài không gian, nơi mà loài người chưa từng biết đến hay không? tất cả đến nay vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hai Siêu máy tính thiên văn Atikitara Đầu những năm 1990, trong hành trình tìm kiếm một con tàu đắm La Mã, các thợ lặn Hy Lạp đã tìm thấy và tiến hành thu thập được 82 mảnh vỡ bằng đồng. Sau khi hoàn tất phục dựng, các nhà khoa học kinh ngạc khi nhận thấy đây chính là cỗ máy thiên văn đầu tiên của thế giới dùng để dự đoán chu kỳ quay của các hành trình. Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực và ngày tháng dựa trên chu kỳ biến hóa số học Babylon với độ chính xác tuyệt vời. Điều này một lần nữa cho thấy trí tuệ của người Hy Lạp cổ đã vượt ra ngoài tưởng tượng của người hiện đại. Cỗ máy Atiki Tara hay còn được biết đến là máy tính thiên văn đầu tiên trên thế giới, sẽ đời vào khoảng từ năm 205 đến 100 trước công nguyên và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học ở Athens. Sông dưới biển ở Mexico là một trong những con sông kỳ lạ nhất thế giới. Dòng sông ngầm ở Mexico thực sự là một kỳ quan gây kinh ngạc cho bất kỳ ai có dịp chiêm ngưỡng. Trong chuyến khảo sát đáy biển, một nhóm thợ lặn đã phát hiện một con sông ngầm mang tên Sinoche Angelita, nghĩa là thiên thần nhỏ trong tiếng Tây Ban Nha. Theo các thợ lặn có mặt tại đây kể lại, dòng sông này nhìn không khác gì các con sông khác trên mặt đất. Những tầng thủy sinh, lá cây rụng và thậm chí còn có cả những cành cây rụng đầy hai bên bờ sông. Sông ngầm Sinoche Angelita – được hình thành bởi sự sụt lún của nền đá vôi do tác động của luồng nước ngầm bên dưới đáy biển, ngăn cách giữa hai lớp nước mặn và ngọt là một lớp khí mỏng hydrosulfit càng khiến cho cảnh tượng nơi đây trở nên huyền ảo đến siêu thực. 4. Atlantic ở phương Đông Tại Thiên Đảo Hồ nằm ở tỉnh Triết Giang Trung Quốc tồn tại một thành phố 1.300 tuổi tên là Sư Thành dưới đáy hồ, được mệnh danh là Atlantic của phương Đông. Sư Thành hay thành phố Sư Tử được xây dựng tại chân núi Ngũ Sư trong giai đoạn Đông Hán. Công trình này được đặt tên là thành phố Sư Tử vì ở đó có ngọn núi Ngũ Sư nằm ở ngay phía sau thành phố. Sư Thành có 5 cổng, mỗi cổng thành có một tòa tháp lớn với diện tích tương đương với 62 sân bóng. Trước khi bị nhấn chìm dưới nước, Sư Thành có 6 con đường chính xây bằng đá được sử dụng để kết nối mọi ngõ ngách trong thành phố. Trước khi sư thành bị ngập nước, 290.000 người đã được di dời đi khỏi nơi mà tổ tiên họ đã sinh sống suốt 1.300 năm. Ít ai ngờ, nằm sâu bên dưới thiên đảo Hồ từng là một trung tâm chính trị và kinh tế của khu vực. Qua những tấm ảnh mà đội thợ lặn đã chụp được, giới chuyên gia nhận thấy Sư Thành có kiến trúc chạm khắc tinh xảo với nhiều tác phẩm điêu khắc hình sư tử, phượng hoàng hay các hán tự cổ trên bức tường. Theo Nelson Rail Graphics, khi lặn xuống tới độ sâu 28 mét, ánh sáng không còn chiếu được tới đây nữa. Đèn trang bị cho thợ lặn chỉ có khả năng chiếu sáng khoảng 2 mét. Tuy vậy, họ đã phát hiện ra rằng dù đã nằm ở độ sâu từ 26 đến 40 mét dưới đáy hồ, công trình kiến trúc này gần như nguyên trạng, không bị hư hại nhiều, ngay cả dầm gỗ và cầu thang cũng vẫn còn nguyên vẹn. Các chuyên gia cho rằng môi trường nước xung quanh đã bảo vệ thành phố nên kiến trúc nơi đây không hề bị bào mòn. Tuy vậy, câu trả lời thực sự vẫn là bí ẩn mà giới khoa học đang kiếm tìm. Thành cổ Kambat Năm 2001, các nhà khoa học đã vô tình phát hiện ra dấu tích thành cổ Khambat dưới đáy biển ngoài khơi bờ biển Gujarat của Ấn Độ. Các cấu trúc đá, phép thử carbon cho thấy đồ sành sứ và đồ gỗ tìm thấy ở đây được bảo quản khá tốt, dù đã trải qua khoảng hơn 9.500 năm, thời kỳ kỷ băng hà kết thúc. Nếu ước tính này là chính xác, thì thành cổ Khambat còn có tuổi đời vượt xa thành phố Mesopotamian bắt nguồn từ Lưỡng Hà, một trong những nền văn minh đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà theo truyền thuyết đã biến mất từ cách đây khoảng 5.000 năm trước. Cung điện chìm dưới biển của nữ hoàng Ai Cập Sau 1.600 năm chìm dưới bờ biển, thành phố Alexandria trong vùng nước vịnh Abukia, cuối cùng các nhà khoa học Pháp đã phát hiện ra cung điện nguyên Nga tráng lệ của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra vào năm 1998. Bên trong hoàng cung của nữ hoàng, các thợ lặn đã tìm thấy hàng ngàn cổ vật lịch sử. Trong đó có rất nhiều tượng nhân sư, nhiều cấu kết kiến trúc đá granite lớn đến từ đền thờ. Đáng ngạc nhiên là tất cả cổ vật được tìm thấy gần được bảo tồn trong tình trạng nguyên vẹn, gần như hoàn hảo qua hàng ngàn năm. Với sự ủng hộ của UNESCO, chính quyền thành phố Alexandria có ý định biến nơi đây trở thành một bảo tàng ngầm đầu tiên của thế giới thông qua các đường hầm dưới nước được xây dựng bằng sợi thủy tinh, giúp khách tham quan có thể nhìn rõ được các công trình độc đáo này trong môi trường dưới nước. 7. Thành phố của người Hy Lạp cổ Có thể khẳng định đây là một trong những phát hiện dưới biển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại – sau 4 năm tìm kiếm, vào năm 2000, một nhóm các nhà khảo cổ, dẫn đầu là tiến sĩ Frank Gondio, đã tìm thấy thành cổ Hareslian, tên gọi với người Hy Lạp cổ, và Tonic, tên gọi của người Ai Cập cổ, được đặt theo tên vị anh hùng Hercules, nằm cách bờ biển Ai Cập 6,4 km và chìm sâu 9 m dưới vịnh Abukir, cùng bức tượng thần Habi khổng lồ màu đỏ các nhà khoa học cũng đã trục vớt lên hàng trăm hiện vật có giá trị lịch sử như neo tàu, quan tài bằng ngọc, nhiều tàu thuyền cổ đại và một nhà nguyện làm từ đá. Horet Lyon là một thành phố hải cảng nổi tiếng, là đầu mối giao thương nhộn nhịp của hai nền văn hóa Hy Lạp và Ai Cập cổ đại. 8. Đài tưởng niệm Yonaguni Jima 8.000 năm tại Nhật Bản Không chỉ là ngôi nhà của các loài thủy tộc nguy hiểm, đặc biệt là cá mập búa. Vùng biển ngoài khơi đảo Yonaguni còn nổi tiếng là vùng nước bí ẩn nhất trên thế giới. Cũng tại đây, vào năm 1980, thợ lặn người địa phương Ihachiro Arakate đã phát hiện ra một công trình bằng đá nguyên khối có dạng kim tự tháp với nhiều cột đá thẳng đứng, những cấu trúc cổ xưa và những tảng đá có hình thù kỳ lạ, có bề mặt gồ ghề như tượng người nằm dưới đáy biển gần quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Công trình dưới biển này sau đó đã được các nhà khoa học xác nhận là đài tưởng niệm Yonaguni có niên đại khoảng 8.000 năm. 9. Động cơ phi thuyền Apollo 11 Jeff Bezos, CEO của Amazon, là người đã phát động cuộc hành trình tìm kiếm các bộ phận mất tích của phi thuyền Apollo 11 được phóng lên không gian nhằm chinh phục mặt trăng lịch sử vào năm 1969. Đầu năm 2015, đội lặn Bezos đã phát hiện và tiến hành trục vớt động cơ tên lửa đẩy F-1 rơi xuống biển sau khi tách ra khỏi phi thuyền Apollo 11. Dù được tìm thấy vào hồi đầu năm, song mãi đến cuối năm 2013, động cơ này mới được khẳng định là tên lửa đẩy F-1 của phi thuyền Apollo 11. 10 kho báu bạc dưới đáy Đại Tây Dương. Hơn 61 tấn bạc trị giá 36 triệu đô la Mỹ đã được phát hiện tại Đại Tây Dương trong tàu Gesupa, con tàu chở hàng bằng thép dài 130 mét bị đánh chìm ngày 17 tháng 2 năm 1941 sau khi bị trúng ngư lôi từ tàu chiến của Đức Quốc xã vào năm 2011. Xác tàu đã được tìm thấy còn nguyên vẹn khoảng 300 dặm ngoài khơi bờ biển Ireland đồng thời nằm sâu hơn tàu Titanic gần 3 dặm. Mark Golden, chủ tịch đồng thời là giám đốc điều hành công ty khảo cổ học và thu hồi tàn tích tàu đấm O Disney Marine Exploration khẳng định khoảng 20% trong số 240 tấn bạc đã được trục vớt. Sự kiện này cũng đạt một kỷ lục mới về việc thu hồi tàn tích tàu đắm với quy mô hoành tráng và độ sâu nhất thế giới hiện nay. 11. Hơn 10.000 viên ngọc lục bảo ở độ sâu hơn 20 mét dưới biển. Jay Miskovic, thợ lặn săn tìm kho báu sống ở Key West, Florida, cuối cùng đã tìm thấy chiến lợi phẩm của đời mình với kho báu trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Có hơn 10.000 viên ngọc lục bảo ở độ sâu hơn 20 mét ở vùng biển thuộc vịnh Florida. Hiện tại nguồn gốc và chủ nhân của số ngọc nói trên vẫn là một bí ẩn. 12. Khoáng chất Green Quarter. Đây là một trong những phát hiện chấn động đáng kinh ngạc và quan trọng nhất trong lịch sử khoa học từ trước đến nay. Cụ thể là gần đây, các nhà khoa học đã tìm thấy khoáng chất Green Quarter nằm trong một viên kim cương màu nâu có chứa nước bên trong, hình thành ở độ sâu từ 402 đến 563 km bên dưới bề mặt đất. Trước đây, nhiều giả thuyết khoa học cho rằng nguyên nhân hình thành các đại dương trên trái đất là do vụ va chạm cực mạnh giữa một hành tinh băng nào đó đến từ không gian. đời là một loại khoáng chất có đặc tính lạ, chịu nhiệt cao và đặc biệt là có thể chứa nước ở bên trong cấu trúc phân tử của nó. Chưa hết, H2O được lưu trữ bên trong tồn tại không phải ở dạng chất lỏng, sắn hay khí đốt mà thay vào đó nó tạo thành các ion hydroxit đó là oxy và hydro ở dạng nguyên tử liên kết với nhau. Việc phát hiện ra drinquadine, một khoáng chất đặc biệt trước đây chỉ được tìm thấy trong các thiên thạch rất quan trọng, không chỉ bởi vì bên trong nó chứa nước mà còn ở độ sâu nơi nó hình thành là khoảng giữa 402 và 563 km dưới bề mặt hành tinh chúng ta, hay còn gọi là khu vực chuyển tiếp giữa quyển Marty trên và quyển Manti dưới của trái đất. Điều này càng khẳng định cho thực tế bên trong trái đất có một đại dương